ví dụ triệu gửi đi xong rồi giá này biết triệu gửi xong nó qua đi a nó chọn nó nói là ừ thằng ngoài à, thằng ngoài hà nội ngay chỗ cầu giấy á nó bán mình có triệu ba ủa thằng cầu giấy làm gì có nó nó chọt vậy đó cái xong rồi cái gì nó bán mình triệu ba luôn hả nó bán triệu ba mà nó ship cho sài gòn luôn hả wow. mà mình ở trong sài gòn mà nó dám này dám bán trên đầu cổ mình hả tao bán một triệu hai rồi hai thằng đủ tự nhiên quăng bom nhau khách hàng nó ngồi nó giữa nó chọt hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam Đồ mấy cái thằng quảng cáo giờ nó lụm được cái ờ, ông đại lý nào bên quận 2 nữa mày Mày giới thiệu cho nó đúng không? Yes. Tự nhiên thấy nó đăng Zalo Nó bàn giao cho thằng Khương chủ tịch ông ông quận 2 Nguyên cái học nguyên cái chóp quảng cáo luôn, đủ từ cái bách drop cho tới cái bản hiệu đèn đuốc bàn giường tủ kệ gì, nó làm hết luôn hả yes. Ờ, mày hơn nãy không mày, mày mày chơi với tao là nó thiệt chứ mày đừng đòi tiền tao làm khỉ gì hết trơn á mày ăn mấy thác quả trà nữa oh, yeah. ờ, nghĩ sao mà bữa hổm ờ, cái thằng cha nội thất ờ, ô lộn cái thằng ờ, thằng thằng thằng cha quận 12 ở quận 2 chứ làm đi co cái shop tên là VTC nhớ má VTC xong rồi tự nhiên cái đưa mấy cái màn hình đưa đưa mấy cái hình 3D khứa nào thiết kế đồ vô 250 triệu nói ổng làm được không gì cái đó ông khủng đập động chết mẹ ông đi cho rồi đi bực mình ông đại lý mà ông hỏi câu ngu chân bò luôn ông nghĩ sao đi co cái shop 250 triệu ông hỏi tôi được không rồi ông chửi thẳng vô mặt nó luôn đi cái đó tao bán súp chứ không phải tao bán kim cương mày khùng hả mày yes. không biết nó vẽ kiểu gì á bởi vì mấy thằng quảng cáo bú láo lắm em ừ, nó mấy cái shop đó thôi thằng nghĩ sao cái shop diện tích có, có, có, có chưa được 40 mét nữa đúng không chiều ngang có có có bốn mét chiều vô chắc được 7 mét thiết kế bà thiết kế mấy cái kệ để, để đựng súp mấy em với bảng hiệu với cái với cái bàn với cái à, với cái với cái bách đằng sau đây nè nó báo trong không biết anh nhớ như là nói chung là phải phải phải trên 200 nó thôi dẹp luôn đi xong rồi cái đưa cho đạt mea gọi bát cho thiết kế cốc của anh nó thật sự với mày tao làm ăn á nhiều khi anh khó mà anh dễ mà thằng nào hiểu tính tao dễ làm Oh, really? nếu mà anh anh tuyển thầu mà như người ta thì thằng quảng cáo đó không bao giờ vô được sao vô dựa vào gì vô đúng không không vô nổi đâu nhưng mà nhiều khi vô thấy nó mẹ dân miền trung nó thẳng luôn á thấy nó dân miền trung nó khờ chắc cái diễn với tao thôi chứ nó ra đường làm ăn sao nó khờ được đúng không em yes. nhưng mà ít ra nó nói chuyện với mình nó biết trên biết dưới nó nói chuyện với mình nó cũng thấy nó đàng hoàng nó cũng cầu nó cũng cầu tiếng nó muốn làm thì thôi quăng cho mẹ cho mày làm luôn chứ nếu mà anh tuyển thầu như người ta là không bao giờ những cái thầu đó vô nổi đâu tại vì sao thứ nhất cái công ty của mày chưa có chỗ nữa không biết mày núp ở đâu á à, ví ờ. dụ như bây giờ muốn chọn thầu vô công ty mày coi công ty mày sao chứ công ty nằm nhà bốn sẹt không biết có không nữa hay hợp đồng ma địa chỉ ảo rồi xong rồi đưa mấy mấy mấy cái gì đưa mấy cái quảng cáo coi chơi coi biết làm cho ai không à, cà phê thanh nữ ừ, <laughs> đầu rồi massage cốc hủ tiếu phở mày nhắm mày vô nổi tao không nhưng mà nếu mà anh khó vậy thì mấy nhỏ đó không stop được đâu em đó nhưng mà anh luôn mở ra một cái cơ hội thì ok mày không biết làm được bây giờ tao muốn làm cái chữ giống thằng đó đó thì bây giờ cái công trình quận 12 ờ, đó làm đó quận 9 nó cũng đang làm đó mấy cái chữ đó thì mấy chữ đơn giản mà anh làm được thôi à thường thường mấy quảng cáo á mấy quảng cáo á thì chắc anh nghĩ là nó làm sẽ được nhưng mà cái vấn đề là chất liệu và ý tưởng nè thì cái đó thì dù mình giúp nó mình nói ừ em làm này làm này này thì hàng này không phải là thầu mà này làm làm công kiểu vậy nó không phải thầu đó nó làm xong cái chữ uh, quận 12 cho anh rồi dám đòi tiền đâu chữ bên quận quận ổ lộn làm chữ quận 9 cho anh mà dám đòi tiền đâu tại vì sao quận 12 mà chưa sửa đội chữ chửi đầu mà chưa đòi fitness nhớ chưa ông nó viết chữ này nè fitness fitness là mẹ gì ông quá thằng quảng cáo này chắc lớp ba cô giáo đai hay sao nó fitness má chữ đó nhớ suốt đời luôn đó, đó là câu chuyện của quảng cáo đúng không sống mình sống đàng hoàng đó là đời không có bao giờ phụ mình hết còn mình sống bố la bố láo là bảo đảm không có lần thứ hai đâu mấy em rồi đó là câu chuyện đại lý thêm câu chuyện khác cũng của đại lý luôn ô mà đại lý bữa nay á nó gọi điện thoại là nó cằn nhằn nó ủa sao anh ơi sao sao hết hàng không để cho em hết hàng không để cho cho anh rồi hết hàng này nọ kia ông nội đủ lúc á bbt kêu ông mua đó thì ông nói không có tiền lúc bbt kêu mua thì ông nói thôi thôi từ từ Ô, bây, bây giờ hết hàng chịu đi chứ tôi đợi ông hả? Nhưng nhiều khi mấy ông kinh doanh mà mấy ông non quá mấy ông non vải luôn á bây giờ mua hàng đâu phải là ông muốn có là có muốn muốn muốn không là không thì mấy ông á phải săn hàng mấy ông phải có cái forecast biết forecast không đó là cái gì giống như là dự báo thời tiết vậy đó là mình dự đoán à cái thị trường trong vòng tháng này tháng này mình sẽ bán được cái gì đúng không mình kinh doanh là mình hơn nhau chỗ forecast đó đó ông nội mà ông phải có forecast đó thì mấy mấy supply với tôi nó mới làm được nó mới cung ứng đủ chứ bây giờ ông có forecast tôi biết ông là gì tôi tự có cái forecast cho tôi cái forecast tôi với forecast ông nó mít nhau mà cho dù nó mít nhau đi chăng nữa thằng lý khác nó ngồi nó nó nó, nó, nó đá mồi đại pháp cũng chết bây giờ ông phải hiểu nè hệ thống đại lý á là nó vừa hợp tác nó vừa hỗ trợ mà nó vừa cạnh tranh đúng không bây giờ trong khi hàng nè cái này hết rồi khỏi đặt cái này cũng sắp hết rồi khỏi đặt thằng isofix của nó cũng hết hàng nutret nó, nó hết khá là nhiều đó hàng nutret với hàng à, hàng, hàng f đúng không mới về 7 ngày 10 ngày thôi à hết rồi đó chuyển hàng điên lần thôi chứ mai chuyển nhiều đúng không bbt cũng vậy thôi à bbt khi mà các bạn đặt hàng bbt sẽ có tư vấn chứ tư vấn là thôi số lượng anh đặt không ổn đâu nhưng mà nói không nghe nói thôi chỗ anh bán cái này không được chỗ anh bán kiếm được đó là việc của anh bây giờ anh nói tới vậy rồi anh sọc ngang hàng còn hàng không còn hàng thì kiếm mà để lý đi biết sao không mấy em biết sao không tụi nó ngồi tụi nó thủ hàng hết à với tụi nó kinh doanh mà là thủ đoạn ngoài mặt nó cười cười thôi à ví dụ giờ ờ, bây, bây giờ là muscle mass về đi em cà em cành cao cành thấp em ờ, yếu vốn em gì nó biết thằng khác nó xúc hết luôn thậm chí nó xúc luôn một ngàn bịch để cho bt khỏi bán chơi vậy đó nó xúc nó còn gửi lại kho bt nữa nó vậy thôi giờ em, xúc rồi đó em xúc rồi đó nhưng mà nhưng mà em kho em có chỗ để à, cho em gửi đi em lấy từ từ thì giờ sau đây em lại bt từ chối nó nó sao từ chối được đúng không cũng cho nó gửi cũng cho nó để này nọ xong để ý khác vô còn muốn bán tao không phải còn nội thằng kia nó gửi thằng kia nó làm gì nó mua nhiều vậy nó không có mua nó nó nói tôi là nó không có mua nó nó nó nó hết tiền rồi ủa nó nói ông tin hả đúng không nên cái việc á mấy đại lý mới làm á nó còn kinh doanh nó rất là là baby nó không có mấy ông á sản phẩm mấy ông chưa hiểu hết mấy ông không có tiên lượng được cái nào đó chắc chắn là nó xấu hàng mấy mấy ông cứ nghĩ ở cái này mắc quá chó nào mua ở ừ, ông có nghĩ vậy không thôi thấy bà rồi Ủ việt nam mà lamborghini nó còn mua nó chơi mấy cái này tôi nói thiệt với ông cái đó là cá tính người việt nam cái thằng mua nó sẽ không nói mà thằng nói nó sẽ không mua mấy cái thằng sồn sồn á mà trên mạng mà chụp đâu thấy mặt tụi nó đó là mấy cái thằng đó đó là mấy cái thằng thuộc dạng nó nó nó nó, nó phong trào để hiệu ứng thôi ông kinh doanh ông hiểu mấy cái bài này rồi thêm cái nữa tôi ví dụ nè giống như biết lên mạc không mấy thằng cốc cốc nó tẩu tre vô đó nó chơi là nó không có tiền nó không có làm giàu cho lên mạc được đâu mà biết làm giàu cho lên mạc lần nào không mấy thằng thuê văn phòng ở đó đó nó mấy mua nhà đó đó mà mấy mua nhà đó mấy thuê văn phòng nó đâu có sồn sồn trong cái đám sủ nhi đó đâu nó đâu có chơi hoa nó bức cành nó bẻ đâu nó thì cái thể hình của mình cũng vậy thôi ô mấy cái thằng nào mà thấy cái group nào cũng có mặt nó hết trơn á bài bót nào nó cũng vô nó biết nó rảnh rồi <laughs> đó mà nó rảnh là nó không có tiền nó chơi nó hiệu ứng thôi nhưng mà nó hiệu ứng như vậy những người khác âm thầm người ta mua người ta bốc hàng liền ông sẽ không không không không trữ nổi ông không trữ nổi bây giờ ông đặt vấn đề ủa sao vậy sao bbt không nhập không nhập nó nhiều đi ủa mà tôi muốn nhập nhiều rồi có nhiều không nội tôi cũng phải đi dành với mấy mấy supply khác vậy đúng không các bạn ở việt nam các bạn dành với mấy nữ với nhau á thì tôi cũng phải dành với mấy thằng supply khác thôi thằng supply na uy supply ba lan thằng supply nam mỹ rồi thằng supply trung quốc thằng supply ấn độ đúng không thằng supply nội địa nữa thằng qua mạc thằng amazon đồ các kiểu cũng khổ lắm chứ bộ đặt một đơn hàng của nó phải ngồi đó với tôi mà tính toán nó có nó còn form tới lui xuôi ngược có hàng nó không có có hàng nó sẽ có nó nhức đầu lắm nên á nói chung á là bbt chả có dọ mấy bạn không có dọ thôi mình kêu mà lấy nhiều đi tại căn bản á, là bbt đã ước lượng được hàng rồi các đại lý này không lấy thì bbt bán hoặc là đại lý khác lấy nó cái dòng đời của sản phẩm á, nó không có nha nó không có lâu nó nên mấy bạn đừng có bị yếu dí trong vấn đề mẹ chọn hàng giờ dạ, cái lần này là kinh nghiệm đó ở trong net đó là người ta còn giúp đỡ nhau thí dụ như bạn hết đi bạn bót một cái thằng kia nó qua nó đỡ hàng cho bạn bạn có hàng bạn bán đúng không nhưng mà cái tình trạng á bây giờ là chiến tranh thương mại mỹ trung nữa nó nhập cái đơn hàng dễ đâu phải là hai tháng như xưa nó nhập lên 3 tháng 4 tháng luôn đúng không mà 3 tháng 4 tháng là hết quý rồi năm thì nó có bốn quý thôi thì chịu sao nổi nó nên cái chuyện hết hàng là cái chuyện rất là bình thường mà khi hết hàng chúng ta phải dùng nghệ thuật đá hàng bây giờ các bạn cứ ừ ai sẽ sao hết lẹ vậy người ta mua hết chứ sao tôi chưa có ai fit làm quảng cáo kìa nên bây giờ á mình á là mình chỉ quản lý chung thôi mình không có nắm về tình trạng hàng hóa là nhập cái gì hay là nhập như thế nào cái nào về cái nào về cái đó mình không biết nhưng mà mình chỉ nghe thông tin phản ánh ừ anh a bà b bà c chị d gì đó còn len là ừ sao bbt hết hàng rồi không chờ bả tất cả khi mà bbt làm hàng nó có quy trình hết đó nhưng mà trên đây là cái like trên đây là cái video mà chia sẻ thì mình không thể nào mình nói cái quy trình như thế nào mấy anh kia nó học nó nó mình nói mé mé thôi cho các anh chị em hiểu nó cái nghệ thuật săn hàng là là là nó khá là quan trọng cái vấn đề hàng hóa rất là quan trọng cái nguồn hàng rất là quan trọng ông mà tự nhiên đi bán event cho cố sát vô hết bà hàng cuối tháng một hơi thằng kia vô bán tên tèn lợi nhuận nó cao hơn mình cây chưa nó bị yếu gió nhiều khi găm khách hàng nó đứng giữa nó chọt bom đổ hai đại lý ngồi nhau hạ giá thua xin lỗi các bạn khi nào mà khách hàng đứng giữa chọt bom mà hai đại lý súng lại chọt khách hàng luôn nó mới ghê chứ cuộc đời này mà nó nó lừa đảo nhau mà nó diễu dương nhau nó nó, nó gạt gẫm nhau nhiều lắm em nhiều khi á giờ nói nha ví dụ như giờ à, à cái hũ ăn amlo kem đi tôi bán nhiều chảo biết nó lại mẹ nó triệu rưỡi đi ví dụ vậy ha ví dụ triệu rưỡi đi xong rồi giá này biết triệu rưỡi xong nó qua đại lý a nó chọt nó nói là ừ thằng ngoài à, thằng ngoài hà nội ngay chỗ cầu giấy á nó bán mình có triệu ba ủa thằng cầu giấy làm gì có nó, nó chọt vậy đó cái xong rồi cái gì nó bán mình triệu ba luôn hả nó bán triệu ba mà nó ship cho sài gòn luôn hả wow. mà mình ở trong sài gòn mà nó dám này dám bán trên đầu cổ mình hả tao bán mà triệu hai rồi hai thằng đủ tự nhiên quăng bom nhau khách hàng nó ngồi nó giữa nó chọt làm gì có cái đạo đó nếu mà bán vậy thằng cầu giấy bị khùng à ừ thứ nhất mày ăn gậy của bbt đã chắc thứ hai nữa tự nhiên nó bán hũ này xong rồi nó ship tự ngoại vô đây thằng thằng khách hàng ngồi đợi hai ngày tốn thêm tiền ship nữa giá tiền đó nó làm không xong nó làm vậy nó mất lòng với thằng đại lý ở sài gòn nữa nó làm không rồi chưa kể rồi mấy thằng giờ duy nguyễn livestream mà thì mấy thằng nào mà được duy nguyễn bảo kê á thì nó comment chính thống còn mấy thằng nào mà nó ăn ti á mà vô nó bán thêm nó nó nó nó nó nó đi, nó đi sau lưng nó đi sau lưng làm sao à nó nó ví dụ như trên livestream mình duy nguyễn hỏi ủa anh ơi giờ em ốm uống mách gì tăng cân nó không bao giờ nó comment điều đó đâu nó nhắn tin riêng nó nè mắt này tăng cân này hàng rẻ là đừng mua hàng Duy Nguyễn nó nó nó nó, nó tốn chi phí rồi nó quảng cáo rồi rồi nó tốn ờ, chi phí điều hành này nó nhiều lắm mà mình không có chi phí gì trơn à. mình trên trời đất xuống hũ này bán bằng luôn bà cô bên Mỹ bà bà bà, bà gửi về uống mà giờ thật sự bạn mình thua banh thua đề gì đó bán bằng luôn cái hàng này hết là hai cái hàng này là không có hàng thay thế bạn hiểu không cái hàng mà không có thay thế á là mấy đại lý nào nó mua đồ á nó sẽ úm và nó thụ tại vì bbt có chính sách trả trả đúng không bây giờ nó ủ không được thì cùng lắm than nghèo kẻ khổ anh như nguyễn ơi nó thiệt các bạn luôn nó mẹ nó nó láo chó tới cái cỡ này nè láo ồ giờ nó bán được đúng không lấy giết đâm bụp hàng bị ờ, lũng do vận chuyển này nọ kia sell off mấy thằng quỷ đó nó học cái bài bia của tôi mà thí dụ như cái hũ này đang thấy không đập bụp cái cho móp chơi vậy đó xong rồi nó chọn hàng bị móp thôi giờ đang chịu gửi bán triệu mốt nó chấp nhận nó lỗ luôn Ví dụ như à, hàng này thường thường á triệu rưỡi mình nhập vô triệu ba hay nhập vô triệu tư gì đó mình bán một lần trăm năm chục hay gì đó hen. cái giờ thì mình bán à, nếu mình bán triệu mốt á thì mình lỗ 200 mà 200 đó đó mình chạy quảng cáo cho suốt ngày nó cũng hết đúng không còn bây giờ á mình chơi kiểu này á quảng cáo mà nó độc hơn thì người ta vô nhiều hơn nè mình cũng không lỗ đâu nó tính vậy đó em thấy ghê chưa nó quảng cáo nó phải linh động lên nó phải khôn khéo vô không nên, nên cái chuyện mà hàng trăm kim là có nhưng mà cũng có những thằng đó lạm dụng đó nó lạm dụng nó quảng cáo thí của hồn ra 200 ngàn quảng cáo vô rồi thí dụ giờ đập bà đó hai chục bịch hai chục hộp cho móc móc chơi đồ xong rồi đi ra ngoài đầu đường ai bà mấy số bà cảnh không đâu vô đây làm gì phụ tôi nắng mấy cái hộp này cho tôi quay phim coi nắng lên khổ quá làm ăn cũng dành dụm biết bao nhiêu lâu chở hàng về má mấy thằng shipper nó khốn nạn quá kỳ này sao đây thôi các bạn giải cứu mình đi các bạn giải cứu mình đi trời ơi bạn ơi dạy học bài toán giải cứu thanh long dưa hấu nó vô nó áp dụng cho ship à, kiểu gì chả bán được hàng đâu chỉ sợ là hàng nào bán được tới hàng mỹ đế là không ngán mà thêm cái nữa là mấy thằng quỷ này nè là có một dàn model bên mỹ nó quảng cáo cho rồi cắt clip nó chọi thôi là cũng ăn rồi đúng không cái này gọi là thời tới rồi đỡ không được mấy đó nên các, các em nhìn vô cái giá mà các em nhận xét là tụi em chết mẹ rồi non và xanh lắm đó thật đúng không non và xanh đó cái cuộc đời này á ai cũng muốn làm ngôi sao sáng nhất hết không có ai mà muốn làm ngôi sao bình thường hết đúng không thằng nào cũng cầm này uống hết đúng không thằng nào cũng cầm thằng thằng thằng amino check uống hết thì tự nhiên thằng kia nó cầm cái hũ này ra nó uống là bảo đảm nó bao ngầu rồi là cái thằng này đi ngủ đúng không nó mắc hơn chút xíu rồi chơi chất hơn này là cuộc sống mà nó càng cửa nhau vậy đó mà nói nói nói chung á trong cái vấn đề mà làm việc với đại lý á, mình không có làm việc nhiều mình không có tương tác nhiều mình chỉ quản lý chung thôi và mình chỉ à, điều hành chung thôi nên nhiều khi đại lý gặp câu chuyện này câu chuyện kia đó, mà nó nó nó nó nó nó nó nó không có biết được nên nó, nó, nó cũng chả biết sao nên mà giúp đỡ mà để hỗ trợ các bạn hết mình nhưng mà trong cái đống đại lý á con nhỏ này nè bạn con nhỏ bích kiên nguyễn con nhỏ này nó quảng cáo đúng láo luôn nhỏ đó được cái đẹp gái nó để nè à, cái đùi nó dày váy ngắn nó để nó nó nó để hũ này quảng cáo chụp hình lớn biết nào chụp cho nó cái nói trời ơi uống cái này vô cái gì à, gì, gì à, dài lâu rồi này nọ kia đồ cái gì mạnh mẽ gì đó Tôi nói má là nhìn cặp đùi này lâu nổi không? Nên nhiều khi cũng mắc cười bạn Nói chung là cuộc đời tôi ngồi tôi theo dõi mà Tôi được cái sống ảo lắm Tôi lên đại, đại, đại, đại này đại lý kia Nhiều đại lý nó quảng cáo cũng rất là mắc cười Mà trong mấy đại lý á, có nhỏ đàn bà tên là Bích Kỳ Nguyễn Nhỏ nó được cái nó chịu làm lắm em Nó nó chịu làm lắm mà nó nó nó nó nó, nó, nó hay quảng cáo là mấy câu thơ thẩn nào này nọ kia rồi sau thì hổng nay em thấy rằng đại lý nào ngoài hà nội á hai thằng luôn thằng thằng lotus với một thằng nào Hà Nội á, nó nó nó quảng cáo cái cái cái video mà ai ai so sofit hay gì đó cũng được nói chung là cách làm nó cũng được đó nó nói chung bây giờ đó, ra cuộc sống này kiếm ăn nó là phải marketing mà marketing là sao cho đừng có nó nó nó nó đừng có xạo quá marketing mà thể hiện được nó có nó chia sẻ cho người ta hay là gì đó thì mới mới là phát triển được chứ còn mà marketing mà chỉ biết là nổ chỉ biết đi trên đó màu truyền thống thôi à thì trước sau gì cũng chết thôi còn cái câu chuyện á mà bbt hết hàng là cái chuyện đó nó không có lạ đúng không các bạn đừng nói tại sao bbt hết hàng tôi nói thiệt chứ ông á bây giờ bốn năm chục đại lý nó ngồi nó sâu hàng không bbt chả có bán nữa nó bbt chả có bán hàng nhiều lắm bây giờ nói thiệt với bạn một cái sản phẩm này một một đống mùi luôn á tôi còn chả nhớ hết mùi gì luôn á uống sao nổi đúng không nhưng mà cái tuổi á cái tuổi nhập hàng á là cái tuổi cứ thế mà nhập thôi nó, cứ canh mùi nào nhập được lạ lạ rồi nó nhập tè le học me hết nó, nên bây giờ là cái, cái, cái nó, tùm lum hết ví dụ bây giờ giờ mua bán chỉ chỗ tao mua nè mấy bạn muốn mua bán cái gì á đó về sản phẩm nào của bbt á đổi trả hàng hết đát đổ lộn bậy hàng kim chích hay là hàng lũng hàng liếc hàng rẻ hàng thanh lý gì đó vô cái group thll gimmick thì phải đúng không vô cái group đó đó đăng lên chút có người hốt à đăng lên là có người hốt mà như vậy cho nó lẹ nó còn ví dụ như mua ở bbt thì mua còn không mày muốn hỏi một cái gì đó về cái gì đó là bạn đăng lên group đó đi nó hốt sạch bách hết còn gì trơn trội hết nên uh, cũng chia sẻ với các đại lý bây giờ thôi kệ nó anh em á, ra đường làm ăn á thì giúp đỡ hỗ trợ nhau mấy đại lý nào mà lỡ thủ hàng này nhiều quá chia bớt cho ta đi ba tôi thì tôi chỉ nói được câu này thôi chứ tao đâu lấy được hàng của nó lại đúng không má chia bớt cho tao bán đi ba ừ má chơi vậy đâu mà chơi xu mẹ hết hàng con nhỏ luôn người ta thí dụ trong cuộc sống này nó có khó khăn mấy bạn đúng không mà bbt đâu có cho nợ bbt chỉ cho nợ khi nào bạn đủ điều kiện để nợ còn khi nào bạn chưa đủ điều kiện để nợ thì bạn phải phải trả tiền thôi mua bán phải trả tiền bạn thì thôi anh em trong hệ thống bây giờ như vậy mấy ông bác khách sĩ không được thì ông bác khách lẻ đúng không bán khách lẻ đi đổ qua đó lại nương nhau sống đi mấy ông nội Ô, cạnh tranh cạnh tranh vừa phải thôi chơi xúc hết hàng người ta như vậy đó bây giờ tôi cũng đâu có hàng đâu tôi tôi tôi tôi tôi tôi, tôi không hàng tôi bán luôn á cũng hên lắm em anh có trữ mỗi lần hàng về anh kêu ê mấy em đem lên phòng anh mỗi thứ một thùng để anh chi để anh ờ, marketing anh quảng cáo đồ sẵn anh uống luôn đó nó bạn nhìn này không tài sản của mình còn được nhiêu đây đó đó đó đó nhiêu đây thôi đó hết rồi đó